cho tới شامل kolam Meti kisi tertau kosin tianara Kata lintin thiên má ha ta lơ xin mê vu thiên á khan ha tê lơ thái giang su lai hồng tăng tăng lê liang thổ liang vi quang tân long lơ tân long bờ pi thái giang liang lơ ចាពពីមេចាឆងម៉ាយាអេថាចិនណាម៉ាយាតោអេម៉ាជាធណា ಜನ ಸಮೂರ್ತಿಯ mala ờ, ta ta nè xe lỗi thang những na tia na đồ tơ pelo pela con tăng tế diệu dâm mà phê na mô lô a à, vô lơ chi tu อยู่ฮาเอเต้าเอขี้เขายาวลินนาแป้ไม่ลางเลยเตลางเอ lăng xì à xem là ra dạ pha vâng. nhân mẹ ở quê là ở bên na na ma zia tang mẹ vinh bên ơi நடத்துனே யுன்னலா pelang oi tenar sampean زفاني سكينة سيو من غير ينا فانا هنسي ជាយ៉ាយ៉ាណាតមកយាឡូ